anh là phải nhập nhập cái tiêu đề vô anh muốn ờ, mô tả tiêu đề là cái gì bếp gì đó chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử <clears throat> sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhập bếp có hiệu là Rinnai KGT 56BL đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có vị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga <clears throat> Việt Nam thì bếp ga Nhật á, có cảm biến phá ga an toàn đây là cảm biến phá ga tự động đây khi mà gió hổi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì sau 5-7 giây cảm biến này nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại rất là an toàn thứ ba rất là tiết kiệm ga tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hổi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè và một bếp nướng đây ngọn lửa xanh đẹp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì sau đến năm <clears throat> thì sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lợi còn một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính là do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng đóng la la đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi thì đây là cảm biến chậm thấy nồi đây khi mà nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó <clears throat> nó chỉ dao động từ 200 đến 200 rưỡi độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai bên đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh, <clears throat> đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lưng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ không bên hơn bếp ga Việt Nam như bên con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn bên Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại bên này sử dụng cho ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cực pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ đi theo pin nó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét nè còn, còn, ờ, còn, đây bếp nấu bên trái tôi đã có hai bếp ờ, nấu tự động giảm nhỏ lửa nè cho cho dù vị trí cần ga đang vị trí lớn nhất nó đang ờ, có nhiệt độ cao bếp bên trái là 228 độ đây bên phải là 215 độ <coughs> thì tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau